Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021, tức ngày 10 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Tuất hôm nay là Canh Thìn, Bính Thìn. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Chính tài trợ mệnh, người tuổi Tý sẽ đón nhận không ít tin vui tài lộc trong ngày hôm nay, những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Dù tiền về túi bạn nhiều hay ít, bạn cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này. Thủy thổ xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán trường. Nếu không nỗ lực hàn gắn vết dạn nứt này e rằng mối duyên của đôi bạn khó giữ. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân. 2. Tử vi tuổi sửu. Sửu tuất tương hình, người tuổi sửu đang phải chịu những áp lực tinh thần nặng nề. Những phiền muộn của bạn bắt nguồn từ hầu khắp các khía cạnh trong cuộc sống. Những khó khăn chắc trở trong công việc khiến con đường tiến tới thành công của bạn ngày một xa vời hơn. Sự tự tin thái quá dường như là rào cản để bạn nhận ra những điều bạn thực sự cần làm lúc này. Sự xuất hiện của kiếp tài khiến những hành động của bạn thêm phần liều lĩnh và manh động hơn. Nếu không thể giữ được sự cẩn trọng lúc này thì e rằng mọi chuyện sẽ sớm sôi hỏng bỏng không, đó. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, Người tuổi dần gặp khá nhiều điều thuận lợi trong ngày có cục diện dần tốt bán hợp trợ mệnh như hôm nay. Bạn nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ được giao mà không hề gặp bất cứ khó khăn nào. Bạn nhận được những cái gật đầu hài lòng của cấp trên và lãnh đạo. Tuy nhiên, có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn trở thành cái gai trong mắt của những kẻ xấu bụng. Tiểu nhân do thiên quan đưa tới sẽ tận lực soi xét những lỗi sai của bạn rồi ra những đòn tấn công hiểm độc. Hãy đề phòng kể cả những người thân thiết ở bên cạnh bạn. Mộc khắc thổ, con giáp tuổi dần còn độc thân vẫn chưa thể tìm được cho mình một nửa kia ưng ý, phải chăng bản mệnh nên xem lại những tiêu chuẩn mình đặt ra? Vậy thì hãy nới lỏng chúng một chút và cho những vệ tinh của bạn có cơ hội đến gần với bạn hơn nhé. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Hôm nay mão tuất hợp hòa cục, con giáp tuổi mão vui mừng đón nhận tin tài lộc trong ngày 19 tháng 6 năm 2021 này. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bản mệnh. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại. Chính quan trợ mệnh, sự nghiệp của người tuổi mão cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang bước vào những cuộc thi cử hay tuyển chọn, có các thần này ở bên, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Mộc thổ bất dung, chuyện tình cảm của bạn vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn, Hôm nay thìn tuất tương xung có tác động không nhỏ đến vận trình của con giáp tuổi thìn trong ngày thứ bảy này. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản mệnh khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tỷ kiến giáng mệnh, con giáp này dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài trốn công sở. Hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc xấu đi nhé. Ngày thổ khí vượng, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Thiên ấn xuất hiện mang đến cho người tuổi Tỵ những tác động vô cùng tích cực. Bạn thể hiện được thế mạnh của mình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó, sự thông minh và nhạy bén của bạn trong cách giải quyết vấn đề, đưa tập thể đi lên đã ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Con đường thăng tiến đang mở rộng cánh cửa chào đón bạn rồi, hãy nhanh tay nắm bắt thôi. Ngũ hành hỏa sinh thổ mang đến sự thuận hòa trong mối quan hệ tình cảm của người tuổi tỵ. Đồng hành cùng nhau qua bao gian nan vất vả, bạn và người ấy đã có thể thấu hiểu nhau, tâm tư suy nghĩ cũng tương thông khó cặp đôi nào sánh được. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Hôm nay là một ngày may mắn với người tuổi Ngọ khi dưới sự che chở của cục diện Ngọ tốt bán hợp. Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này có những bước thăng tiến không ngờ. Chính ấn trợ mệnh nên bản mệnh cũng dễ dàng khẳng định được vị thế của bản thân, biến những nỗ lực cố gắng của mình thành những trái ngọt tuyệt vời nhất. Hãy tiếp tục phát huy sức mạnh của mình, nhanh chóng tăng tốc và về đích thành công nhé. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc trong ngày hòa thổ tương sinh như hôm nay. Bạn và người ấy sau một quãng thời gian xa cách cuối cùng cũng tìm được nói chung, cùng đồng lòng xây dựng tương lai hạnh phúc. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dần, 8. Tử vi tuổi mùi, Mùi tuất tương phá, mối quan hệ của tuổi mùi với những thân trong gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhớ rằng dù có bất cứ mâu thuẫn nào cũng đừng vì sự nóng giận nhất thời mà làm ảnh hưởng đến đại cục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 những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lai của bạn sẽ được rạng rỡ hơn nhiều. Người độc thân trong ngày thấu sinh kim, như hôm nay sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ quý nhân phù trợ, thìn, tý. 10. Tử vi tuổi dậu Quý nhân tam hội xuất hiện trong ngày thứ bảy này của người tuổi dậu giúp con đường công danh sự nghiệp của con giáp ngày một bằng phẳng hơn. Những mối quan hệ xã giao hài hòa và bền chắc chính là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công phía trước của bạn. Tuy nhiên với những người đang thi cử hay tham gia tuyển chọn, hung thần thương quan có thể khiến cho vận may của bạn lùi dần. Bạn sẽ phải đối mặt với những thị phi cám dỗ của cuộc sống và dần trở thành một người mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.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 Tinh thần làm việc hăng say giúp bạn nhanh chóng xử lý các vấn đề phát sinh. Bạn biết mình phải làm gì để đạt được mục tiêu mà mình đặt ra. Những bước đi tuy chậm rãi nhưng vững chắc của con giáp tuổi Tuất đã giúp cho bạn rất nhiều trong thời điểm này. Dương lịch là ngày can mậu. Theo đó, trong ngày can mậu này bản mệnh không nên có các tác động hay không trị bệnh ở bụng để tránh những rủi ro bất chắc có thể xảy ra. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi, thiên tài ghé thăm mang đến những may mắn bất ngờ về tài lộc cho con giáp này. Đó có thể là một khoản lương thưởng từ nghề phụ hoặc được người thân cho tặng tiền bạc hay trúng thưởng. Số tiền mà bạn có được tuy không lớn nhưng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong khoảng thời gian này. Hãy nhớ sử dụng chúng một cách có ích, đừng phung phí quá tay đấy nhé. Ngũ hành thổ khắc thủy cảnh báo vận trình tình duyên của con giáp này sẽ phải đối diện với không ít vấn đề,